còn nhắc tên tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu tiếng thù những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù những ngày xưa thân ái xin gửi lại chúa hôn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện giữa vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết tên người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên hiên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếng thầy hỏi dài lễ thế có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hôn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi nơi còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi chọn lời để rồi làm sao quên biết tên người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đẹp. không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm sau ngàn la tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Anh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay trai xưa núi đôi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui vui mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chép mãi nắng đẹp của bình minh đang hé chưa nỗi buồn vui biệt ly sẽ xóa mờ chúng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ nhớ gì từ ngày anh xa mái trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối cười về nhà anh hoa phường thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại gặp anh chắc như hết tươi sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mơ anh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chết mãi nắng đẹp của bình minh đang hé chưa nỗi buồn vui biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay gấm lùa sao chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà 梦。 là thư sinh nghèo thực tế thì em cũng rất nghèo gia đình chỉ nhà tranh vắng rồi phải không em hãy trả lời anh hãy trả lời anh đi trả lời đi em đừng nhận tâm làm thi.